Dưới đây là những thông tin mà mình đoán là có thể bạn chưa biết. Hãy cùng mình theo dõi video nhé. Việt Nam lọt top quốc gia tìm kiếm phim GAV nhiều nhất thế giới. Tiếp theo là Myanmar, Campuchia, Lào và Hàn Quốc. Và tỉnh thành cao nhất ở Việt Nam đó là Yên Bái, xếp sau đó là Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang và Sơn La. Chúng ta chỉ mới khám phá được chỉ 5% đại dương mà thôi. Thật vậy, chúng ta không biết có gì ẩn sau 95% còn lại của đại dương cả. Trong một cặp cáo, khi cáo được chết thì cáo cái sẽ tìm được ngay bạn tình mới nhưng nếu cáo cái chết thì cáo được sẽ sống nốt cuộc đời cô đơn còn lại của mình một khối rubik có bao nhiêu đầy hoán vị khác nhau đấy quả là một con số đáng kinh ngạc phải không đông trùng hạ thảo không phải động vật cũng không phải thực vật mà là một loài nấm thuộc giới nấm khi một người chết đi não sẽ vẫn hoạt động trong 7 phút đây là khoảng thời gian xuất hiện những ánh sáng chói lòa và là lúc bộ não tua lại những ký ức trong đời nếu để sứa dưới ánh sáng mặt trời, chúng thực sự sẽ bốc hơi. Đây là loài động vật với 99% cơ thể là nước. Lúc này nếu bạn ngủ, bạn sẽ có một giấc mơ, nhưng lúc này nếu bạn học, bạn sẽ giải thích được giấc mơ. Câu nói được viết trên tường thư viện Đại học Harvard. Tốc độ quay của trái đất đang dần chậm lại. Trong tương lai, một ngày sẽ có tới 25 giờ. Răng là một phần của bộ xương, nhưng không được tính là xương, vì nó không có khả năng tái tạo. Đó là lý do tại sao răng không mọc trở lại nếu có chuyện gì xảy ra với chúng. Kỷ lục nín thở lâu nhất thế giới là 24 phút rưỡi. Thật chất tiếng mèo kêu meo meo là để giao tiếp với con người chứ không phải với đồng loại. Có những thông tin nào mà các bạn chưa biết hay không? Hãy bình luận cho mình biết với nhé!